Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hẻm Phan Chu Trinh phường 9, diện tích 67m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Bắc, đường xe máy, ô tô cách nhà 10m, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, gần trường học, chợ, cây xăng, tiện ích đầy đủ, khu dân cư đông, giá 3,6 tỷ đồng. Đất hẻm Lê Thánh Tôn, phường 6, diện tích 190m2, thực tế 253m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô. Cách đường Lê Thánh Tôn 50m, gần trường học, chợ, bệnh viện cây xăng, tiện ích đầy đủ, khu dân cư đông đúc, thuận lợi kinh doanh, giá 12,2 tỷ đồng. Nhà Phan Đình Phùng phường 2, diện tích 129m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô 2 làn, kết cấu 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, có thang máy. Ngay trung tâm văn hóa thể thao tỉnh, giá 18 tỷ đồng. Nhà hẻm Lữ Gia phường 9, diện tích 104m2, mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở, hướng đông nam, đường 2,5m dốc nhẹ, kết cấu. Một hầm một trệt, 3 phòng ngủ 3 nhà vệ sinh, gần chợ, trường học, bến xe, nhà thờ, tiện ích đầy đủ, khu dân cư đông, giá 2,75 tỷ đồng. Nhà đường Đào Duy từ phường 4, diện tích 24m2, mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở, hướng Tây Bắc, đường xe máy, kết cấu,